có quyền định đoạt cuộc sống của người khác Cả cô và toàn bộ tập đoàn Sẽ thuộc về tôi Chẳng phải đám người vũ trụ đang chèn ép người trái đất sao Chiến giáp đến từ sao thủy Gan am Gundam Nếu đó là chiến giáp của phù thủy Thì tôi không thể để yên được Mario và tôi Sẽ không thua đâu Đón xem Chiến binh cơ động Gan Gundam Ma nữ sao thủy trên kênh Animax